Cần Thơ về đêm Khi cuộc sống là chuỗi ngày vất vả Là khó khăn chồng chất khó khăn Là miếng cơm manh áo gạo tiền Ước mơ mái nhà tránh che tàn nắng Chắc còn xa vời rồi với cụ Hàng ngày cụ vẫn điều đặn lén lội khắp mọi con đường ví dụ cho gây đưa điện thoại cháu này cũng được dạ rồi dụ lọt lắm có điện thoại có chú thì mất thì coi như điện thoại cháu điện qua dạ dạ đấy cũng được dạ có không có có điện thoại con có có có đem điện thoại theo à, có điện thoại mà không có biết cái này là một ngày là ông bán khoảng bao nhiêu bánh không à, dạ, ba chục ba chục bánh ba chục sách là ba chục ờ, bịch này ha ba chục bịch này dạ một bịch là ông bán bao nhiêu ta coi như ờ, nó bỏ cho mình là ờ, 18 ờ, ngàn là mình bán là 20 20 ngàn dạ nhiều em Trời ơi, lớn này hiện tu thần. Nhiều quá. Tây ở đầu người tàu. Ngủ chỗ đó thì xe đạp ra trên đây rồi bao nhiêu. đây chính là cái phòng trọ của cụ nha các bạn phòng đây thì ờ, cụ thuê với giá là ba trăm rưỡi bốn trăm thì tính luôn điện nước đó nó chính là cái chỗ tựa lưng của cụ chỉ có một chiếc giường và một vừa đủ để ờ, một chiếc xe đạp thôi cái này là một ngày là ông bán khoảng bao nhiêu bánh không ờ, ba chục ba chục bánh ba chục sách đó. là ba chục ờ, bịch này ha ba bịch này dạ. một bịch là ông bán bao nhiêu ta coi như ờ, nó bỏ cho mình là 18 ngàn là mình bán là 20 20 ngàn vậy là mình lấy là tới 18 ngàn ha không à, lại 18 lại hơi ngàn một, một bịch mình lại, lại là một ngày là ông bán khoảng 30 bọc 30 bọc dạ yeah. bán ờ, ờ, có một thứ một thôi <laughs> à vậy là ông bán chỉ có thứ bánh chén đó thôi à, bán một thứ đó bánh tráng sữa hả không ừ, bán thứ này bán nhiều giờ giò được bán mấy bán tủ gì ờ về tụi bị lét chưa dạ về tới mười một một giờ đó về tới nhà một giờ đó dạ rồi dạ con ờ, chúc sức khỏe ông ha à, rồi à, vậy là cái số điện thoại nãy là đúng của ông đúng không có gì rồi. con con sẽ cho nhiều người không giờ không có gì hơn gửi ờ, cậu miếng gì ai vợ con em biết con cái cái cái đó vì nó bây giờ ông bán cái đó là cái đó cô như cũ đó rồi ông bớt vậy ông kiếm hàng đồng trắng rồi dạ. chồng miếng ăn uống nước trời cho vui nãy là không có gì dạ con cái này con cảm ơn ông đem ờ, mẹ à, cho dạ. biết ờ, ờ, người ta nói chứ tình có mà nghĩ tình hơn chứ còn nó bây giờ cậu cho tôi thứ gì cũng cũng quý rồi tôi đâu tặng là cậu về ăn miếng uống nước lên rồi có chứ ông không cho tôi năm trăm ngon thôi bây giờ tôi gửi cho ông bây giờ nợ cái tình nghĩa đâu giờ tôi, tôi, tôi, tôi gửi cho ông có cưới thì tôi biết tôi gửi cái gì cho ông tôi gửi rồi có bánh ăn nước rồi con ờ, chúc cụ mua mai bán đất nha ờ, dạ rồi cụ con đi